Thì ốc Firestar xin kính chào quý cô chú và anh chị Trong video lần này chúng tôi xin được giới thiệu đến quý cô chú và anh chị một số sản phẩm nhà đất nổi bật trong tháng 11 năm 2022 Sản phẩm Villa xã Tà Nung, Đà Lạt giá 15,5 tỷ đồng, diện tích 450m2 Kết cấu bao gồm một trệt, một lầu, 6 phòng ngủ full nội thất, 6 nhà vệ sinh, 3 phòng khách, có bếp, lò sưởi, sân vườn, có hệ thống camera và cổng điều khiển thông minh Sổ xây dựng riêng, đường ô tô, hướng Đông Bắc, cách chợ Đà Lạt 13km, cách đường tỉnh lộ 725 Nam 100m gần cây xăng, xung quanh có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng. Nằm trong khu vực dân cư đông đúc, đầy đủ tiện ích, ba thiết kế view nhìn bốn hướng rừng thông, có thể săn mây. Phẩm đất mặt tiền Nguyễn Công Trứ, phường 2, thành phố Đà Lạt, giá 34,5 tỷ đồng, diện tích 188,5 m2. Trạng có nhà cấp 4 dùng để kinh doanh, sổ xây dựng riêng, đường nhựa 10m, hướng đông bắc, cách chợ Đà Lạt 2,5 km, mặt tiền lớn sầm uất, nằm trong khu vực dân cư đông đúc, đầy đủ tiện ích, thích hợp để kinh doanh, buôn bán, đầu tư. Sản phẩm đất xã Xuân Trường, Đà Lạt, giá 5 tỷ 980 triệu đồng, diện tích 2.858 m2, sổ nông nghiệp riêng, đường ô tô, hướng Tây Bắc, cách chợ Đà Lạt 26 km. Hai mặt thoáng, view rừng thông, thích hợp để nghỉ dưỡng, kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. Sản phẩm nhà khu quy hoạch Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt, giá 8,8 tỷ đồng, diện tích 77m2, sổ xây dựng riêng, đường ô tô 8m, hướng Tây Bắc, cách chợ Đà Lạt 2km. Xung quanh đầy đủ tiện ích, thích hợp để định cư, kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. Địa ốc Five Star xin cảm ơn quý cô chú và anh chị đã quan tâm và theo dõi video của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin của sản phẩm xuất hiện trong video, vui lòng liên hệ hotline 0937 055 333 xin chân